sân si đan sen tìm đâu thấy đôi tay ôm tiếng buồn người lặng im nhìn con chắp tay chẳng nói lời chi từ trong hoang vu khi chúng con khóc than linh hồn cầu sự thanh an vì đôi khi quên đi bản thân cuối xin quay về được người dẫn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 dẫn đường kiếp nhân sinh đi qua tựa như một cơn gió ông dân si phố đồ chúng sanh trần gian ai đang phát nguyện nghìn tay ban vạn phước an cánh tay nối tay kết lại từ bi khắp ngàn thế gian bàn tay con đang chấp nguyện